Triều Tiên đã bắn đạn pháo về phía khu vực ở gần biên giới với biển với Hàn Quốc. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vào khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 10 theo giờ địa phương, tức khoảng 20 giờ Hà Nội, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo vào khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây và 150 quả đạn pháo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông. Phía Hàn Quốc đã nhiều lần phát đi thông điệp yêu cầu Triều Tiên ngừng bắn. Tuy nhiên, vẫn không có báo cáo nào về đụng độ giữa bên. Quân đội Hàn Quốc đồng thời cho biết đã tăng cường khả năng sẵn sàng và đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên với sự phối hợp của Mỹ. Hoạt động quân sự mới nhất của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ Hoguk hàng năm, dự kiến sẽ kéo dài một tuần. Các cuộc tập trận được khẳng định là nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. có thể đang biến từ khối kinh tế thành liên minh quân sự. Liên minh châu Âu đang dần được định dạng lại, thay đổi phương thức hoạt động từ kinh tế, vốn là hướng đi chính của EU, sang thành một liên minh quân sự, đặc biệt là sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo báo Nezervizia Migaziter, Nga ngày 18 tháng 10, Hội đồng Đối ngoại châu Âu đã quyết định thành lập phái bộ hỗ trợ quân sự của EU tại Ukraine. EUMAM Ukraine. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của phái bộ này, quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện cách xử lý vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev. Đây được cho là thay đổi lớn trong hoạt động của Liên minh châu Âu. Do cuộc xung đột Ukraine, Nga, EU đang ngày càng chuyển đổi từ một tổ chức phi quân sự sang một liên minh giải quyết các vấn đề quốc phòng, không dựa vào NATO và Mỹ như trước đây. Tại Luxembourg, nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại châu Âu. Cụ thể, ngày 17 tháng 10, các bộ trưởng ngoại giao EU đã nhất trí thành lập phái bộ EUMA Ukraine với sứ mệnh hỗ trợ quân sự để đào tạo 15.000 nhân viên Ukraine tại các quốc gia thành viên khác nhau. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borjan cho biết, hôm nay chúng tôi tăng cường hỗ trợ Ukraine tự bảo vệ mình. Phái đoàn hỗ trợ quân sự của EU sẽ huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine để họ có thể tiếp tục chiến đấu. Kế hoạch này có nghĩa là cả tân binh và nhân viên chuyên môn của Ukraine sẽ được đào tạo ở EU trong 2 năm tới. Ý tưởng về phái bộ hỗ trợ quân sự của EU lần đầu tiên được ông Borzan đưa ra hồi tháng 8 theo yêu cầu từ Ukraine. Một nhà ngoại giao EU mô tả kế hoạch này là hoàn toàn mới và rất quan trọng. Thông cáo chung sau cuộc họp của Hội đồng đối ngoại EU cho biết, Mục đích của nhiệm vụ là giúp tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine trong tiến hành các hoạt động quân sự một cách hiệu quả nhằm cho phép Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình trong các biên giới được quốc tế công nhận, thực hiện hiệu quả chủ quyền của mình và bảo vệ dân thường. Một số quốc gia EU đã hỗ trợ huấn luyện cho các lực lượng Ukraine trên cơ sở song phương mặc, dù điều này dường như chỉ hạn chế trong đảm bảo phía Ukraine có thể vận hành các thiết bị quân sự mà các quốc gia thành viên EU này viện trợ. Nhưng với phái bộ mới trên, hỗ trợ quân sự của EU được thiết lập để mở rộng phạm vi đào tạo với cơ cấu chỉ huy rõ ràng. Đồng thời, điều phối cung và cầu giữa Ukraine và các nước EU cũng như với các đối tác và đồng minh khác đã đào tạo cho quân đội Ukraine như Canada, Anh và Mỹ. Hoạt động của phái bộ sẽ thuộc cơ quan hành động đối ngoại châu Âu tại bờ Sen và phái bộ sẽ mở cửa cho các quốc gia thứ ba tham gia. Hiện vẫn chưa rõ EU sẽ cung cấp nhân sự, giảng viên và hình thức huấn luyện cũng như cách thức, địa điểm để quân đội Ukraine ra vào EU như thế nào. Số lượng quân đội Ukraine được huấn luyện cũng có thể tăng lên. Chẳng hạn, anh đã huấn luyện 10.000 quân Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24 tháng 2 và đang cung cấp các căn cứ không quân để Canada thực hiện huấn luyện riêng cho 10.000 quân Ukraine khác. Huấn luyện của Mỹ cho Ukraine diễn ra ở Đức, trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sebastian Le Cornew cuối tuần trước đã thông báo rằng nước này sẽ huấn luyện khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine. Ireland có các chương trình kỹ năng thích hợp mà tôi nghĩ có thể hữu ích về mặt huấn luyện, đặc biệt là về kiểm soát chất nổ. Chống thiết bị nổ tự chế EZ có rất nhiều, hàng nghìn quả mìn được giải trên khắp Ukraine, mà tôi nghĩ là Ireland có thể là một phần trong việc giúp huấn luyện quân đội Ukraine để đối phó một cách an toàn. Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cho biết, nhiệm vụ hỗ trợ quân sự của EU dự kiến si tiêu tốn hơn 100 triệu euro trong 2 năm. Các bộ trưởng ngoại giao EU cũng đã thông qua giải ngân đợt thứ 6 nguồn vốn từ Quỹ Hòa bình châu Âu. Trước đây, EPF chủ yếu chi trả cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của EU ở châu Phi. Số tiền 500 triệu euro bổ sung này sẽ đưa tổng kinh phí viện trợ cho Ukraine thông qua EPF để Kiev mua vũ khí, lên tới 3,1 tỷ euro. Trong số 500 triệu, khoảng 490 euro dành cho việc mua, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị quân sự do EU cung cấp cho Ukraine. Như vậy, EU, chứ không chỉ NATO hay các nước châu Âu riêng lẻ, tham gia trực tiếp và chính thức vào hoạt động hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Vladimir Skriter, trưởng phòng nghiên cứu chính trị và xã hội tại Viện châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bình luận rằng việc thành lập phái bộ UMAMU Ukraine ở một mức độ nhất định sẽ thay đổi phương thức hoạt động của EU từ kinh tế, vốn là hướng đi chính của EU, sang thành phần quân sự chính trị. Mặc dù đây là một thay đổi rất quan trọng trong hoạt động của tổ chức này, nhưng không thể gọi là bước đột phá hoàn toàn mang tính cách mạng. Trên thực tế, đã có một liên minh quân sự thống nhất các quốc gia châu Âu không thể tách NATO và EU. Cả hai tổ chức đều bao gồm các quốc gia về cơ bản là giống nhau, ông Squitter kết luận. Nga có thể tổ chức tập trận hạt nhân sớm, phương Tây lo lắng. Tuần này, NATO tiến hành cuộc tập trận lớn ở châu Âu kéo dài 2 tuần, được gọi là Stefit Nun, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10. Cuộc tập trận của NATO khả năng trùng thời điểm với cuộc tập trận hạt nhân của Nga mang tên Gazom hay Thunder nhằm thực hành triển khai các lực lượng hạt nhân chiến lược. Các cuộc tập trận diễn ra cùng thời điểm được cho là rất nguy hiểm vì nó làm tăng nguy cơ về các mối đe dọa và có thể khiến hai bên lún sâu hơn và tình trạng leo thang hạt nhân. Theo hãng tin Reuters, Nga thường tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân lớn vào khoảng thời gian này trong năm. Các quan chức Mỹ và phương Tây dự báo chúng có thể diễn ra trong vài ngày tới, bao gồm cả việc phóng thử tên lửa đạn đạo. Tại Nhà Trắng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết cái gọi là cuộc tập trận Gazom hay Thunder của Nga sẽ bao gồm các cuộc diễn tập quy mô lớn của các lực lượng hạt nhân chiến lược, bao gồm cả các vụ phóng tên lửa, mô tả sự kiện này là thường niên. Mặc dù Nga có thể cho rằng cuộc tập trận này sẽ giúp họ thể hiện sức mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh các sự kiện gần đây. Nhưng chúng tôi biết các đơn vị hạt nhân của Nga được triển khai huấn luyện quy mô lớn vào thời điểm này trong năm, ông Kirby nói và lưu ý thêm rằng Mỹ sẽ theo dõi điều đó một cách phù hợp. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo trong một cuộc họp báo tại Bruxelles rằng liên minh này sẽ giám sát rất chặt chẽ các cuộc tập trận hạt nhân hàng năm của Nga. Giống như trong nhiều thập kỷ qua, lần gần đây nhất Nga tập trận hạt nhân là vào tháng 2, ngay trước khi xung đột với Ukraine nổ ra, trong một động thái mà các quan chức phương Tây vào thời điểm đó cho là nhằm ngăn cản họ ủng hộ Kiev. Với việc Moscow dự kiến sẽ sớm thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn cho các lực lượng hạt nhân của mình khi có một số cảnh báo từ Nga về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Mỹ và các đồng minh sẽ gặp thách thức về khả năng có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa các cuộc tập trận và thực tế. Một quan chức phương Tây nói với Reuters, đây là lý do tại sao chúng tôi không muốn đưa ra những tuyên bố quá khích khi hai bên, cả Nga và NATO cùng lúc thực hiện một cuộc tập trận hạt nhân. Reuters lưu ý các quan chức phương Tây cho đến nay cho biết Moscow vẫn chưa thực hiện các bước sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Nhưng cảnh báo về hạt nhân ở Nga đã tăng lên sau những cuộc phản công thành công của quân đội Ukraine trong tháng qua. Sau khi sắp nhập thêm các vùng lãnh thổ mới vào Nga, Moscow cho biết sẽ bảo vệ lãnh thổ nước này bằng vũ khí hạt nhân. Một quan chức cấp cao của NATO cho biết, bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga đều có thể gây ra phản ứng từ liên minh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu rõ sau cuộc họp của nhóm hoạch định hạt nhân của NATO tại bờ giúp Sen rằng ông không thấy bất kỳ dấu hiệu và cảnh báo nào có thể gây ra sự thay đổi đối với thế trận hạt nhân của Mỹ. Về sở Tefit Nun, các quan chức Mỹ cho biết cuộc tập trận hạt nhân hàng năm của NATO này đã được lên kế hoạch trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine và phần lớn các cuộc tập trận sẽ diễn ra cách Nga hơn 1.000 km. Cuộc tập trận sẽ tập trung tại căn cứ không quân Klimberzogo ở Bỉ, một trong sáu căn cứ mà không quân Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Hàng chục quốc gia NATO tham gia cuộc tập trận của NATO lần này với các máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân